Pokemon phiên bản anime yêu thương VL luôn gì thế What the fuck is it? この石灰を触ってみたら標的がわかりますよ触ってみましょう森の謎を解きましょう探していましたなここに隠れていますねご主人様 o が近づいてきました。ご主人様、敵が一番右側に近づいたら戦闘失敗しますので、その前に全部消滅しましょう。 chói bây giờ quay những camera chói mình coi thì không đến nổi chói sáng vừa hơn nữa What the fuck? Ừ. ご主人様もう一人の精霊がこのエリアに隠れています見つけて倒したら次の町に行ける 動きが速いほどコインがたくさん獲得できますよ早速やってみましょうかわいいえ xuất hiện trong game trời ơi mình làm chi biết tay mưa đâu mà biết cái chỗ đi nghe chính xác đu đu người dừng ở đây á quay nhiều quá chào mừng các bạn quay trở lại nên mình sẽ bắt đầu tiếp Ghê vậy Đó hôm trước đang chơi thì mẹ mượn điện cho gián đoạn khác hôm có gì mới đồ cười quá nâng cấp hết bước những bước hướng dẫn nè. rồi tạm biệt các bạn Pokemon sau những bước hướng dẫn đầu tiên mình đã bước qua một bước mới như đây thì các bạn phải nhìn nhanh cái nhìn đây sáng quá cứ điểm đợi bỏ tiễn cứu rồi đưa cây xuống được không xuống xuống rõ không kiếm đâu